Hello, xin chào anh em. Mình là Phụ đến từ Coi 68 và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái à, chủ đề mà mình tin rằng nó khá là quen thuộc đối với nhiều anh em. À, tuy vậy, để mà phân biệt được à, những cái thuật ngữ trong đó một cái trò thì có thể là sẽ còn những anh em gặp phải những cái lúng túng nhất định. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta chính là phân biệt Level 0, Level 1 and Level 2. Ok, let's go. đầu tiên thì à, mình chỉ muốn à, khái quát một cách đơn giản nhất thì ba cái này nó khác nhau ở chỗ nào thì đầu tiên là layer zero layer zero nó chính là cái lớp base cái lớp nền tảng để mà cho phép các cái dự án xây dựng các cái layer one ở trên đó hai à, anh em lưu ý layer zero là để xây dựng các cái layer one à, layer one tiếp theo nó là cái gì layer one thực ra nó nó mang tính là một cái blockchain uh, cơ bản rồi tức là nó đã có đầy đủ chức năng của một cái blockchain điển hình tức là lưu trữ dữ liệu vào trong một cái số cái uh, có cái cơ chế đồng thuận có cái lớp thực thi và có thể xử lý các cái giao dịch và uh, nó cũng có cái môi trường để xây dựng lên các cái ứng dụng ở trong đó đó thì cái các cái layer one mà điển hình chúng ta hay thường nhắc đến ví dụ như là Ethereum ví dụ như là Bitcoin ví dụ như là Solana thì nó chính là các cái layer one đó và cái cuối cùng đó là layer 2 thì layer 2 thì uh, nó đơn giản nó chỉ là một cái công nghệ để mà nó giúp cho các cái layer one giải quyết những cái vấn đề mà layer one đang gặp phải tức là khả năng mở rộng này um, tốc độ xử lý giao dịch này và chi phí giao dịch các cái layer 2 mà chúng ta thường gặp điển hình nhất đó chính là trong cái giải pháp mở rộng của Ethereum ha ví dụ như là Optimism um, ví dụ như là Arbitrum ví dụ như là uh, Boba Network uh, hay là Matic vân vân thì chúng ta đã nói rất nhiều về layer 2, layer 2 rồi đơn giản nó sẽ giải quyết uh, giúp hỗ trợ các cái layer 1 giải quyết những cái vấn đề của đó thì đó chính là ba cái khái niệm cơ bản nhất về layer 1, layer 2 và layer 0 Ok, thì ờ, để mà chúng ta hiểu sâu hơn một chút nữa về cái câu chuyện là layer euro, layer one và layer two tại sao nó phải phân ra nhiều loại và phức tạp như vậy thì ờ, <laughs> anh em hãy cùng mình ờ, đi sâu hơn một chút vào cái gọi là cấu trúc của blockchain thì thực tế blockchain nó cũng giống như một cái ngôi nhà vậy nó sẽ có những cái bộ phận khác nhau những cái cấu trúc theo từng tầng để nó duy trì cái hoạt động ổn định và ngôi nhà thì chúng ta phải có cái móng đúng không cái móng rồi tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đó rồi hoàn thiện phần thô hoàn thiện nội thất điện nước gì đó chúng ta mới có thể à, đi vào cái hoạt động một cách à, tốt nhất và phục vụ cho cái nhu cầu sống của con người thì cái blockchain nó cũng hoàn toàn y chang như vậy à, nó có đến à, có thể phân loại nó ra gồm à, gồm 6 lớp khác nhau thứ nhất là lớp data cái cái à, layer data tức là nó sẽ chịu trách nhiệm đó là truyền và xử lý dữ liệu lưu trữ dữ liệu cái lớp thứ hai là cái network layer tức là cái mạng lưới thì nó sẽ gồm một hệ thống các cái validator node hoặc là các cái thợ đào để mà giúp uh, duy trì cái bảo mật cái hoạt động xác nhận thực thi những cái giao dịch à, xác nhận những cái tín hợp lệ của các cái giao dịch và ghi dữ liệu vào trong cái. À, cái lớp thứ ba là lớp consensus layer tức là cái cái mà cái layer đồng thuận nó sẽ đảm bảo chịu trách nhiệm đó là à, đảm bảo cho cái blockchain nó luôn hoạt động theo đúng một cái cơ chế đồng thuận ngay từ ban đầu ví dụ như là proof of work của bitcoin hay là proof of stake của ethereum đúng không ạ cái lớp thứ tư đó là cái lớp uh, incentive layer thì cái lớp này nó sẽ chịu trách nhiệm là khuyến khích cho những cái validator node hoặc là các cái miner người ta tiếp tục tham gia vào duy trì mạng lưới thông qua các cái phần thưởng cái cơ chế phần thưởng của uh, staking hay là của uh, việc đào coin và giải mã các cái giao dịch đó thì đó là incentive layer cái lớp thứ năm là contract layer thì đây là cái lớp cho phép những cái nhà phát triển ha, viết những cái smart contract để mà tạo ra các cái ứng dụng phục vụ cho người dùng cuối thì đây là một trong những cái lớp mà chúng ta có thể phân biệt ờ, rõ nhất thông qua blockchain của Bitcoin và Ethereum anh em có thể thấy là blockchain Bitcoin là một cái blockchain dạng đời đầu ấy, và rất khó để xây dựng các ứng dụng ở trên đó và crypto nó hoàn toàn thay đổi khi mà Ethereum cho phép à, các cái bên phát triển người ta viết các cái smart contract và tạo ra các cái ứng dụng à, và xây dựng lên các cái ứng dụng phục vụ người dùng ở trên Ethereum đó và cái cái layer cuối cùng á đó, đó chính là cái à, application layer thì nó chỉ đơn thuần là cái lớp ứng dụng dành cho người dùng cuối thôi ví dụ như là AMM thì là Uniswap, PancakeSwap đúng không ạ uh, ờ, Landing thì là AV Compound, MakerDAO um, rồi uh, các cái uh, liquid staking các cái yield farming uh, NFT các cái uh, aggregator các cái GameFi vân vân thì nó đều là nằm trên cái lớp cuối cùng đó thì thực tế thì sẽ tùy vào cái mục đích của dự án và cái cái uh, cái công nghệ hay là cái ý tưởng của team phát triển mà một cái blockchain nó có thể có đầy đủ các cái layer mà mình vừa kể hoặc là thiếu một hai cái gì đó thì nó sẽ tùy vào đặc điểm chứ không không yêu cầu nhất thiết nó sẽ phải có đủ nha mọi người ừ, ok thì sau khi anh em đã hiểu về cái kết cấu của một blockchain á vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nói về câu chuyện là layer 0, layer 1 và layer 2 thì các cái layer 1 hay mình nói về layer 1 trước các cái layer 1 như Bitcoin hay Ethereum á, thì nó mình hay dùng một cái khái niệm đó là các cái chuỗi nguyên khối độc lập có nghĩa là nó đã cố gắng nó đưa toàn bộ những cái layer cần thiết để một blockchain độc lập hoạt động vào trong đó từ xử lý dữ liệu đến network đến đồng thuận uh, consensus đến uh, thực thi uh, đến uh, incentive và các cái DApp uh, ví dụ như Ethereum thì nó hoàn toàn có thể hoạt động độc lập được uh, tuy nhiên thì cái hoạt động độc lập này thì nó có ưu điểm đầu tiên nó có sẽ có ưu điểm ưu điểm là thứ nhất là nó sẽ sẽ hoàn toàn là tương thích với cái mục tiêu và cái lý tưởng mà dự án đặt ra ban đầu à, ví dụ như Ethereum thì nó mong muốn là phát triển DeFi và toàn bộ những cái từ dữ liệu từ smart contract từ cơ chế bảo mật của nó vân vân thì nó sẽ tương thích ngay từ đầu tại vì ờ, người ta xây dựng để làm cái mà người ta mong muốn mà người ta sẽ cố gắng gọi là là fit nó ngay từ đầu để đưa nó vào hoạt động một cách ổn định nhất và ít phải điều chỉnh tùy biến ha còn đó là cái ưu điểm nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có cái nhược điểm thì nhược điểm lớn nhất của dạng blockchain này nó chính là cái câu chuyện đó là bởi vì người ta đang cố gắng làm quá nhiều việc ha tức là từ à, việc xây dựng à, à, lưu trữ xử lý dữ liệu và không chỉ lưu trữ xử lý dữ liệu đâu mà người ta còn phải đảm bảo cái tính gọi là tính khả dụng của dữ liệu tức là dữ liệu đó phải lưu trữ và còn phải sử dụng được khi cần thiết rồi về đảm bảo cái sự đồng thuận rồi đảm bảo cái việc phải thực thi giao dịch thực thi các cái cái cái cái lệnh giao dịch và các cái transaction ở trên blockchain thì chính vì vậy uh, sẽ có những cái thời điểm mà bởi vì quá tải cho nên cái blockchain nó sẽ gặp vấn đề trong khả năng mở rộng hoặc là trong cái cái khả năng uh, cái cái tốc độ xử lý giao dịch hay là cái chi phí giao dịch uh, và đó là về nội tại blockchain còn uh, xét về cái sự tương tác giữa các blockchain với nhau thì cái blockchain độc lập nó cũng gặp khá là nhiều vấn đề thì như Nam biết thì khi mà chúng ta muốn chuyển tài sản ví dụ như từ Ethereum sang một cái mạng lưới khác ví dụ như là uh, Binance Smart Chain ví dụ như Solana thì chúng ta phải sử dụng các cái bridge thì đó chính là cái cái câu chuyện về trở ngại giữa khả năng tương tác bởi vì không phải ai cũng đủ nền công nghệ và để để để sử dụng các cái cầu nối đó và trên thực tế thì khá nhiều cầu nối nó cũng cũng không có an toàn để mà chúng ta có thể gọi là yên tâm sử dụng thì à, đó chính là vấn đề à, về khả năng tương tác rồi thì à, cái layer zero ấy, bởi vì vậy người ta phát triển layer zero để mong muốn là khắc phục những cái vấn đề của layer one và và và hỗ trợ hơn hơn nữa cho thậm chí là hỗ trợ cho layer 2 để mà giải quyết các vấn đề của blockchain thì các cái layer zero trên thực tế người ta chỉ chú tâm vào câu chuyện đó là xây dựng một cái hạ tầng Ờ, để truyền các cái dữ liệu xử lý các cái dữ liệu và cho phép các cái killer one tới và xây dựng ở trên đó và tùy biến thậm chí là tùy biến tùy vào cái mục tiêu của của cái dự án mà có thể tùy biến luôn cái level one đó thì đó chính là layer zero thì khi mà chúng ta làm cái câu chuyện đó thì nó cũng đồng thời giải quyết được ba vấn đề luôn à, thứ nhất là khả năng mở rộng đúng không tức là khi đó blockchain layer one thì nó chỉ tập trung vào việc cái câu chuyện làm giải quyết một số cái tác vụ cần thiết thôi chứ còn trên thực tế thì nó sẽ không ờ, không làm tất cả nữa chính vì vậy nó sẽ giảm tải cái khối lượng công việc xuống nhờ đó là giúp tăng khả năng mở rộng và giảm chi phí cái thứ hai đó là nó tăng khả năng tương tác bởi vì toàn bộ đều được xây dựng ở trên một cái layer Zero duy nhất chính vì vậy thì người dùng không còn phải phải phải đi tìm hiểu xem là phải sử dụng cái cầu nối nào để chuyển các khoản tài sản qua về giữa các cái trên này nữa ha mà chỉ đơn giản là sử dụng đúng công cụ duy nhất của layer Zero là xong đó thì nó sẽ tăng cái trải nghiệm người dùng này hạn chế cái việc mất mát do các cái vụ tấn công và các cái breach vân à, và à, cũng đồng thời là giúp cho cái tài sản nó luân chuyển giữa các cái chain ở trong Aero một cách à, mượt mà và cái dòng tiền đó nó sẽ được giữ lại ở trong cái hệ một cách tốt hơn đó thì à, đó là cái câu chuyện về tương tác và cái cuối cùng là cái à, phục vụ cho sự phát triển của các cái à, developer tức là uh, các cái layer row nó sẽ cho phép xây dựng các cái bộ công cụ ha, mình ví dụ như là cái cái Cosmos à, SDK của của Cosmos à, thì nó sẽ cho phép uh, các cái nhà phát triển sử dụng cái công cụ đó để để phát triển lên tức là cái công cụ đó nó chỉ là nền tảng thôi người ta có thể phát triển lên tùy biến dựa trên cái mục tiêu và cái cái uh, cái ngách của dự án ví dụ như tôi muốn làm game file và dạ, tôi cần tốc độ xử lý giao dịch nhanh và chi phí rẻ là được rồi à, hoặc là tôi làm về DeFi ngoài cái tốc độ xử lý giao dịch nhanh thì, thì tôi chú trọng hơn đến cái câu chuyện đó bảo mật thì cái cái bộ công cụ nền tảng đó nó sẽ là cái nền và từ đó các nhà phát triển sẽ phát triển dần dần dần dần lên để mà tạo ra cái mà họ mong muốn thì đó chính là ba cái câu chuyện lợi ích của layer zero và và đó chính là lý do mà tại sao chúng ta cần có layer zero ngoài cái layer one layer two ok chúng ta đã nói xong với nhau về câu chuyện là lý thuyết khái niệm thì à, mình sẽ lấy một vài ví dụ để anh em à, phân biệt rõ hơn thì chúng ta sẽ có cái nhóm layer zero đầu tiên đó chính là các cái dạng hệ sinh thái như là Polkadot này um, Avalanche này và Cosmos thì à, mình sẽ phân tích ra Polkadot nha Polkadot thì anh em có thể thấy rằng Polkadot nó sẽ xây dựng một cái blockchain gọi là chuỗi chính và trên cái chuỗi chính nó nó sẽ cho phép các cái dự án phát triển lên trên đó những cái chuỗi độc lập riêng được gọi là parachain thì ở đây chính là mô hình layer zero và layer one trong đó Polkadot đóng vai trò cái mảng chính của Polkadot là layer zero và các cái parachain cắm trên nó chính là các cái layer one đó và khá là dễ hiểu đúng không và anh em có thể thấy là các cái hệ sinh thái trên Polkadot thì à, tuy rằng hiện tại nó chưa có gọi là thu hút được dòng tiền hay là phát triển quá sức nổi bật nhưng mà uh, nó cũng đã tận dụng được cái công nghệ của Polkadot ở chỗ đó là nó sử dụng cái relay chain để mà nó chuyển tiếp giữa tài sản và người dùng một cách rất là tiện lợi và nhanh chóng ấy. và hầu như không có cái sự khác biệt giữa các cái cái chain với nhau thì uh, đối với người dùng mới thì đây là một trong những cái cái cái sức hút để mà người ta tham gia vào crypto nói chung và tham gia vào các cái tác vụ DeFi, GameFi nói riêng Ok và Avalanche thì uh, trước đây Avalanche nó chỉ là một cái blockchain layer one thần túy thôi và sau khi nó đưa ra cái định hướng đó là phát triển um, các cái subnet ấy, thì nó đã hoàn toàn quay qua chuyện, chuyển sang một cái hướng mới đó là phát triển nó trở thành một cái layer zero tức là lúc này Avalanche nó chỉ là cái mạng lưới chính thôi và các cái blockchain uh, layer one á người ta sẽ phát triển lên các cái subnet ở trên đó ha à, ví, mình ví dụ như một số cái subnet đã xây dựng trên Avalanche là DeFi Kingdom và um, một hai con game gì đó nó mình quên mất tiêu rồi có khoảng 4 năm ờ, subnet gì đó đang chạy uh, tương đối ok ở trên Avalanche mọi người có thể tìm hiểu thêm ha tức là trong trường hợp này các cái dự án nó tự nó build một cái layer one riêng cho bản thân nó nó hoàn toàn tương tự như câu chuyện uh, của của cái Keronin của ASI á đúng không ạ ờ, nhưng mà bởi vì không phải dự án nào người ta cũng đủ cái nguồn lực và và, và nhân lực và tiền để mà người ta tự làm với lại one hoàn toàn riêng biệt như Ronin cả à, thì thông thường người ta sẽ lựa chọn một cái giải pháp đó là sử dụng cái dịch vụ của bên thứ ba ở ờ, trong trường hợp như DeFi Kingdom thì người ta sử dụng cái subnet của Avalanche để người ta xây những cái blockchain mà riêng phục vụ cho cho cái cho cái dự án của người ta ok rồi, về layer 1 thì hồi nãy chúng ta đã nói câu chuyện khá nhiều rồi, đó là những cái blockchain mang tính độc lập biệt khối, ví dụ như là Bitcoin, ví dụ như là Ethereum, ví dụ như là um, Solana ha, thì à, nó hoàn toàn đầy đủ các cái cái cấu tạo của blockchain mà nó có thể hoạt động hoạt động rất là độc lập. À, ví dụ như là Binance Smart Chain, tức là nó hoạt động độc lập được rồi, nó xây dựng được đầy đủ các các cái lớp và nó phát triển được các cái app rồi. Đó, tuy nhiên thì nó sẽ bị nó nó sẽ không không không thể nào cho phép các dự án xây dựng các cái blockchain riêng ở trên, trên nó được nó, nó khác cái lề Zero như vậy và về layer tu thì chúng ta có các cái dự án điển hình ví dụ như là um, Arbitrum đúng không ạ chưa có token uh, <laughs> à, Optimism um, uh, Starnet đúng không ạ rồi uh, Boba Network rồi uh, Boba Network là uh, Metis DAO rồi uh, Seller rồi uh, loopring vân vân rất là nhiều đúng không layer 2 cho Ethereum thì rất nhiều và trong tương lai thì còn có thể có nhiều layer 2 khác cho các cái hệ sinh thái khác tại vì um, theo quan điểm của mình thì uh, layer 2 nó nó sẽ luôn cần thiết tại vì bất kỳ một cái hệ sinh thái nào sẽ có những cái thời điểm nó sẽ gặp những cái sự cố ở một khía cạnh nào đó và nó cần layer 2 để giải quyết câu chuyện đó thì uh, layer 2 thì đặc điểm của nó là nó sẽ phát triển dựa trên cái lớp cái lớp bảo mật cái hệ thống của layer 1 đã xây từ đầu mà nó chỉ cung cấp thêm một cái giải pháp bổ sung Ok, thì um, hy vọng qua cái clip này thì uh, tất cả chúng ta đã cùng nhau uh, hiểu được uh, cái sự khác nhau cái, và phân biệt được các cái dự án làm về layer Euro, layer One và layer Two để từ đó có cái định hướng đầu tư một cách uh, phù hợp nhất thì mình cá nhân mình tin rằng thì cả ba cái dạng layer này nó sẽ luôn cần thiết và luôn tồn tại cùng với thị trường đó, và tuy nhiên thì trong tương lai chúng ta có thể có những cái góc nhìn khác về các cái layer one và layer euro cũng như layer two đó, và và trong tương lai thì ngay Zalo nó có thể phổ biến hơn đó là khi mà cái cái cái tính tương tác và cái khả năng mở rộng nó được đề cao à, trong khi đó layer one có thể là nó sẽ nhiều hơn tại vì khi khi mà layer nó phổ biến hơn và nhiều dự án nó có nhu cầu phát triển riêng một cái hệ một cái blockchain riêng của nó thì các cái layer one nó sẽ xuất hiện nhiều hơn à, nó sẽ phổ biến hơn tuy nhiên thì ờ, là không phải vì vậy mà chúng ta sẽ không đầu tư layer one nữa tại vì vẫn sẽ luôn có những cái layer one độc lập và nó tồn tại như vậy và nó sẽ giải quyết cái khả năng mở rộng bằng các cái layer 2 và các cái giải pháp của tự nội tại nó câu chuyện rất là điển hình của Ethereum nó đã diễn ra vài năm nay rồi và nó cũng đã thành công thông qua cái việc đó là sử dụng các cái layer 2 cũng như là sử dụng các cái cập nhật uh, Ethereum 2.0 và và và những cái cập nhật khác để mà giải quyết câu chuyện của nó rồi um, hẹn gặp lại anh em trong các cái clip tiếp theo